Hello xin chào tất cả anh em Ngày hôm qua thì mình đã chia sẻ cho anh em một cái cốt để nhận được tiền đó là 88k Tối đa là 88k ở trong cái app kiếm tiền Momo này Thì uh, cái cốt này anh em có rất nhiều anh em uh, cũng đã thắc mắc ở trên cái nhóm Telegram ấy Mình cũng qua mình cũng đọc xem thử cái nhóm Telegram đây này Có cái nhóm Telegram anh em có thể ấn vào cái nhóm này nhá Thì nó sẽ ra một cái nhóm Telegram Đấy đây nhóm Telegram đây anh em Thì có nhiều bạn kêu hỏi mình ở trong nhóm luôn Tại vì mình cũng có ở trong nhóm mà là hết cốt rồi à thì thực ra là không phải là hết cốt mà cái cốt này ấy đây mình sẽ mình sẽ vào cái mục ờ, nhập cốt nhận quà này anh em nhập cho mình cái cốt là cốt momo momo thực ra thì không phải là hết mà là cái cốt này anh em chỉ sử dụng được một lần duy nhất thôi nhá không thể nào mà sử dụng lần hai một số tài khoản không thể sử dụng được lần hai và mỗi ngày thì hệ thống họ chỉ cho tối đa bao nhiêu cái cốt kia tức là họ cho cái cốt tân thủ tức là mỗi ngày họ chỉ quy ước là khoảng 50 cái cốt cho 50 người nhập thôi còn người 60 nhập thì sẽ không nhận được để phải à, đợi tiếp đến ngày hôm sau như là ngày hôm nay thì tiếp tục nó lại có tiếp 60 cái cốt thì bao nhiêu cái cốt thì mình không biết được nhưng mà mình chỉ biết là một ngày họ chỉ cho tối đa là bao nhiêu cái cốt đấy để nhập thì à, nhập cách nhập cốt bằng cách là anh em nhập cái cốt Momo vào do đó là nhập số điện thoại Momo của anh em vào đây ngày hôm qua thì mình cũng đã ra video hướng dẫn cho anh em cách nhập cốt rồi còn bây giờ thì mình sẽ à, chơi game nhá thì anh em cứ nghĩ rằng là chơi chắn lẻ hai thì có tỷ lệ ăn cao chắn à, tài xỉu hoặc là tài xỉu hai chắn lẻ thực ra thì không phải theo như mình thấy thì mình à, cảm thấy nhá là chơi cái trò 1 phần 3 mới là cái trò có tỷ lệ ăn cao anh em ạ. Theo như mình tính ấy, thì đây, một uh, ba cửa thôi, đúng không ạ? Mình có thể phân tích cầu để chúng ta đánh. Thế thì bây giờ mình sẽ chơi cho anh em xem này. Anh em copy lấy số điện thoại qua bên à, Momo nhá. Anh em dán đúng số điện thoại. Đôi lúc thì trang web nó sẽ đổi số điện thoại. Anh em nhá, anh em lưu ý cho mình. Mình sẽ ấn vào mục chuyển ngay này. Kể cả đổi nhưng mà mình thấy là chỉ có mỗi một tên duy nhất là Trần Quang thôi anh em ạ. Bây giờ mình sẽ chơi 6.000 à, đi. Tại vì cái này là chơi 1 phần 3 nên là chơi số vốn thấp. Và nội dung là gì? Anh em nhớ nhá. Mình sẽ đánh à, N1 đi. N1 trước để thăm dò cầu nhá. N1 N1 Kể cả anh em viết thường hoặc viết hoa cũng được nhé Nó cứ đúng nội dung là được chuyển tiền này Còn sai nội dung là anh em không không nhận được tiền đâu nhá Xác nhận Ok N1 N1 là từ 123 à, Thì nó ra N2 Khi mà nó ra N2 thì mình lại chuyển tiếp Nhập tiếp N2 anh em nhé Nhập tiếp là N2 Chuyển thêm này Đấy, mình sẽ bắt cái quả cầu gọi là quả cầu liên tiếp anh em hiểu không? Quả cầu liên tiếp kiểu gì cũng ăn. N2 xác nhận này. Anh em chơi ba tay kiểu gì cũng phải ăn một tay là anh em sẽ hòa vốn đúng không? N2 ra 7 đúng không ạ? 7 thì nó lại là N3 rồi. Trò chuyện này, ấn tiếp này. Chuyển thêm này. Đấy, N3. Quả này mình chơi 6.000 thì nó lại ít tiền quá. Tại vì khi mà win thì nó chỉ hòa vốn thôi. Mà mình không được gì. Đấy, mình sẽ chuyển tiếp này. Mình sẽ tăng cược lên dần lên. Kiểu gì cũng ăn. N3 ra 9 đúng không ạ? Ra 9 đây. N3 ra 9 thế là mình được x3 tiền cược. Anh em thấy chưa? Cái cách đánh này thì mới phải là cái cách đánh ok nhất. Ok nhận 30.000 rồi này anh em này. Mình cho anh em xem lịch sử giao dịch này. Đấy. Thực ra cái cách đánh này nó mới là cái cách đánh cách đánh à, ok nhất anh em nhìn này. Trừ 6 trừ 6 trừ 10 lại cộng 30. Bây giờ mình lại tiếp tục đánh N3 nhá. nó ra N3 mình lại đánh N3. Đấy. Cái này thì là cái mà mình muốn Đấy anh em lại giảm mức cược xuống, anh em lại đánh N3 Đấy, mình ờ, ghi nội dung chuyển uh, thường cũng được luôn chuyển tiền nhá đấy 6.000 ra không ra không thì nó lại là x5 rồi trò chuyện này sau đó anh em lại tăng cược dần lên là kiểu gì anh em cũng à, ăn tiền theo cái cách đánh này của mình chuyển tiền này lại tiếp tục 6.000 đấy lại n3 n3 bệt n3 cho nó bệt n3 luôn xác nhận này ok này ra 4 ra 4 thì lại là N2 đúng không ạ N2 thì chúng ta lại chuyển tiền ở đến cái tay này thì anh em lại tăng cược lên rồi nhá đừng giữ nguyên mức cược nữa nhá lại chuyển 10.000 này N2 Đấy, bao giờ nó ăn thì mình sẽ húp. Tại vì nó x3 mà, anh em chơi như nào anh em tăng cược lên một tí thôi là anh em ăn. Đấy, n, n lại ra n3 thì mình lại chuyển tiếp và cái cược của mình lại tăng lên. Đấy, mình lại tăng lên khoảng độ 20.000 đi, đúng không? 20.000 lại ghi n3, chuyển tiền. Đây, xác nhận này ra một lại là N1 thì mình lại chuyển N1 đấy anh em cứ chuyển như vậy mình bảo đảm với anh em một điều đây mình giữ nguyên mức cược 20k thôi là mình vẫn ăn nếu mà ván này ăn đấy mình bảo đảm với anh em một điều là mình vẫn ăn chơi như nào mình vẫn ăn N1 ra 5 ra 5 thì lại là giờ N2 rồi nó không chạy cầu bệt rồi hơi khó nhỉ chuyển thêm mình sẽ chơi khoảng 30.000 đấy 30.000 N N3 đúng không N3 N2 hay N3 nhỉ? Mình không nhớ rồi Ra 4 hình như là N2 ấy Mình đang chạy cầu bệt N2 thì phải Ok N3 Lần này chơi 50.000 luôn N3 N4 là nhầm ấy N4 là, là lộn đấy Không phải vừa đâu N3 này Ra 8 này anh em thấy chưa anh em chơi như này bệt này, N3 ra 8 là hốp. Anh em chơi tăng cược như vậy kiểu gì cũng ăn, mình nói rồi. Đấy, 150 000 chưa anh em? Đấy, ok chưa? 200 000 này. Anh em thấy chưa? Lịch sử giao dịch này, thì các anh em tăng chỉ cần tăng cược thôi. Bây giờ anh em tăng lên khoảng đâu căng lắm là anh em tăng lên 100 000 cược là anh em đã húp rồi. Đấy là cái cách đánh. Thực ra là cái quả này x3 nó rất nhanh. Đây là mình không gặp cái quả cầu bệt rồi nhá. Anh em gặp cái quả cầu bệt là anh em còn ăn nữa. Đây là mình ra cái quả cầu loạn rồi nó mà giống cái quả cầu bệt mọi hôm là mình húp húp ác luôn đấy là cái cách đánh mà mình muốn chia sẻ cho anh em còn bây giờ thì mình cũng xin dừng video ở đây anh em thấy hay cho mình một like và đăng ký kênh chào mọi người